rồi từ đó mở mang giáo pháp ma bốn mươi lăm hạ giác vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tam giới thừa ân quả cặp a đám mưa lành rưỡi khắp thế gian a bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chúng đi tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn dạ cảm ơn cô đặng đông đã cho như pháp bài học và kính cảm ơn đạo tràng đã cho như pháp biết được tín hiệu dạ trước khi con thỉnh ngài con xin phép được đọc phần chánh kinh Đà dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Tây Đức Như quan Âm vào đạo tràng Âm. Kinh tiểu bộ Khuất Thanh Cá ni ca Giá y Itivut Cá Cá chương 3 Ba Pháp Phẩm hai Bài 64 La Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. đây các tỳ kheo có ba ác hạnh này, thế nào là ba? thân ác hạnh ngữ ác hạnh ý ác hạnh này các tỳ kheo có ba ác hạnh này Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này Ở đây điều này được nói đến Làm ác hạnh về thân Làm ác hạnh về lời Làm ác hạnh về ý Và bất cứ hạnh gì Đều được gọi hạnh ác Không làm nghiệp lành Không làm nghiệp nào làm nhiều nghiệp không thiện khi thân hoại mạng chung với trí tuệ hà liệt vị ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục ý nghĩa này được hệ tôn nói đến và tôi đã được nghe bài 65 la mã <clears throat> Điều này đã được hệ Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỳ kheo có ba thiện hạnh này thế nào là ba thân thiện hành ngữ thiện hành ý thiện hành này các tỳ kheo có ba thiện hạnh này thế tôn đã nói đến ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến từ bỏ thân làm ác từ bỏ lời nói ác từ bỏ ý nghĩ ác và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác không làm các điều ác làm nhiều những hành lành khi thân hoài mạng chung với trí tuệ từ thắng vị được sanh lên trong cảnh giới chư thiên ý nghĩa này được thể tôn nói đến và tôi đã được nghe dạ hai bài chánh văn con đã đọc xong con xin thay mặt đại chúng tông rung thành kính đảnh đệ cung thỉnh ngài hòa thượng tề siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay như Pháp kính chúc Đạo Tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Và dạ, Đạo Tràng nha ngày khỏe rất là mừng và dạ, con xin gửi lời của Đạo Tràng kính chúc sức khỏe của Ngài. Và dạ, bây giờ thì con kính dân mít đến Ngài Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Bích Tha Giá kính lễ tam bảo đức phật giáo pháp tận chúng kính chào thượng tọa minh hạnh đức tuệ đức cùng các vị tu nữ và chư phật tử kính thưa quý vị hôm nay chúng ta học ừ, luôn cả hai bài 64 và 65 vì trong hai bài này à, hãy chúng ta hiểu được bài này thì chúng ta sẽ hiểu được bài kia có cái sự đối xứng với nhau về ý nghĩa chúng sinh tạo nghiệp do ba hành là thân hành khẩu hành và ý hành thân hành kaya samachara tức là cái sự hành động miền thân khẩu hành Uchi Samachara tức là sự hành động bằng cái hành vi lời nói và ý hành mano samachara là cái hành động tức là cái ý nghĩ nói một cách khác đó, tức là hành động lời nói và tư tưởng đó là ba ba hành như kể trong cái bài kinh à, số 64 thì Đức Phật đã dạy về có ba ác hành cái chữ ác hành đó là cái chữ đun trời đến đó thân ác hành khẩu ác hành ý ác hành ca trời chi kaya trời wachi ducarita và mano ducarita với ác hà nì được tạo bởi tâm bất thiện tứ tự tham hai tâm sân và hai tâm si khi mà nói đến đến thân ác hạnh hay là thân ác hạnh thì ở đây lời nói à, ở đây là sát sanh trộm cắp tài dâm cái đó là thân ác hạnh còn khẩu ác hạnh có bốn là nói dối nó đâm thọc nó độc ác nó phụ ích và ý ác hạnh ở đây tức là tham lam sân hận và tà kiến nếu mà nói theo chi pháp thì không ờ, có thiện mình nó tạo ra cái sắc tâm thân biểu ờ, thân biểu tri nó gọi là gọi là thân ác hạnh còn người tu bất thiện mà nó tạo ra sắc tâm ờ, khẩu biểu tri thì đó được gọi là khẩu ác hạnh tất nhiên khẩu biểu tri nó phải phối hợp với à, sức thinh nữa gọi là khẩu thinh biểu tri đó là chúng ta nói theo chi pháp còn cái giác hạnh đó là nói về cái tư tưởng à, suy nghĩ chỗ này chúng tôi cần phải phân biệt có người họ nhầm tưởng họ nói đã gọi là tâm bất thiện rồi thì tại sao mà nói tâm bất thiện tạo ra ý ác hạnh ừ. ở đây chúng ta đọc ở trong bài kinh Sivitapa Sivitapa kinh nên hành trì và không nên hành trì đó ở đây đức phật ngài có thuyết rằng thân hành để các tỳ kheo có hai loại một loại nên hành trì và loại không nên hành trì khẩu hành có hai loại một loại nên hành trì một loại không nên hành trì ý hành có hai loại một loại nên hành trì và không nên hành trì chúng sanh có hai loại một loại nên nên hành trì và lại không nên hành trì kiến đắc có hai loại một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì ngã tính đắc có hai loại loại nên hành trì không nên hành trì vân vân thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ở trong kinh khi mà đức phật ngài nói đến cái pháp môn đó thì ý hành là khác mà tâm sanh là khác tôn giả sa lợi phất ngài giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài kinh này nữa. ý hành tức là cái tư tưởng suy nghĩ còn tâm sân tức là cái trạng thái tâm nó khởi lên thì ở đây ý hành nó thuộc về bất thiện thì ý hành đó tức là suy nghĩ tham muốn suy nghĩ sân hận thù oán và suy nghĩ những điều sai với sự thật tức là tà kiến cái đó chúng ta gọi là ý hành bất thiện còn cái tâm sân chết tóc và đá đây là chỉ cho tâm tham tâm sân tâm si nó đơn thuần thôi đơn thuần chỉ là tâm tham tâm sân tâm si cho nên chúng ta <clears throat> nên nhớ rằng từ cái tâm sân đó mà nó tạo ra thân hành từ tâm sân mà tạo ra khẩu hành từ tâm sinh mà nó tạo ra ý hành cho nên ở đây giữa cái ý hành và tâm sân nó có cái sự khác nhau chứ đừng có nhầm tưởng là tâm sinh tâm ý <laughs> chúng ta đừng có nghĩ rằng tâm là ý rồi, cái cho rằng khi mà đức thế tôn là thuyết như vậy là thuyết như vậy tức là duyên thừa đây thưa quý vị ừ. trong cái bài kệ mà đức thế tôn ngài giảng giải làm ác hạnh về thân làm ác hạnh về lời làm ác hạnh về ý và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác không là nghiệp lành nào làm nhiều nghiệp không thiện khi thân ngoại mạng chung với trí tuệ hạ liệt vì ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục ở đây cái sắc bất thiện nó tạo ra đủ ba ba hành là thân khẩu ý những chúng sinh mà tạo ác nghiệp về thân họ sẽ mang lấy quả gì thuộc khổ đau ở trong kiếp uh, tương lai tái sinh ở cảnh giới khác như là địa ngục ngạ quỷ số sanh ở tu-la và khi trở lại là người thì họ cũng tạo ra họ cũng bị cái quả dị thục đó đưa đến cái quả khổ đau có một anh chàng thanh niên nọ đi thọ sư học đạo và anh ta thiện nghệ về cái tài bắn cung hồi xưa thưa quý vị học trò mà tầm sư học đạo đó họ, họ giỏi từng bộ môn tùy theo cái cái khuynh hướng của họ cho nên những vị giáo sư những vị thầy sư Takasila Takasila các vị đó tùy theo học trò ưa thích môn nào thì sẽ có những vị giáo sư để dạy môn đó có những vị thầy để dạy môn đó anh ta học lành nghề là một tay cung thủ thiện xạ như một thầy đón biết tên chàng này người học trò này với cái thiện xạ về bắn cung anh ta sẽ tạo nên nhiều ác nghiệp cho nên mới khuyên nhắc người học trò trước khi rời rời nhà trường để đi về quê ông thầy dặn rằng là con hãy mới cái tâm hiếu thắng lại và con đừng có tạo nhiều ác nghiệp nếu không thì cuộc đời của con rất là đau khổ anh ta nghe lời thầy anh ta trở về quê và anh ta cưới vợ sinh con sau đó anh ta trở thành một tên thợ săn ừ. khi mà anh ta đi vào rừng à, anh ta gặp ba con khỉ một con khỉ cái và hai con khỉ con như là ma mẹ con vậy anh ta dương cung nhắm bắn thì một con khỉ con dường như là nó ra nó đón cái mũi tên để mà nó che chở cho mẹ và em nhưng mà người em con khỉ em thì nó lại dành ra ở phía trước để nó đón mũi tên thôi thế là tại sao ảnh nhẫn tâm ảnh giết hết cả ba mẹ con với ba mũi tên anh ta tạo ác nghiệp như thế nhẫn tâm như vậy khi mà anh ta trở về nhà anh ta à, gánh ba con khỉ trên vai và đi về nhà thì à, một cơn mưa xét đánh vào nhà của anh ta làm cho nó bốc cháy và anh ta ném xác ba con khỉ đó anh ta chạy riết vào nhà để cứu vợ và con nhưng khi anh ta vào nhà thì cái cây đầm trai cái kèo nó đang cháy nó rớt xuống trên đầu của anh ta và anh ta chết ngay tại chỗ anh thọc phải anh ta bị sanh xuống địa ngục do ác nghiệp mà anh ta đã làm thì ở đây còn nhiều cái câu chuyện khác mà trong kinh ghi lại một kẻ mà tạo cái thân ác nghiệp thì nó bị khốn đốn trong tương lai <clears throat> hiện báo nghiệp thì à, bị sinh báo nghiệp cũng bị khổ rồi hậu báo nghiệp cũng bị khổ chúng ta đọc ở trong kinh điển có rất nhiều trường hợp dầu cho đệ tử của đức phật những vị thánh đi nữa nhưng mà tạo ác nghiệp trong quá khứ thì bây giờ cũng bị khổ như chúng ta biết là tôn giả Pahiyat cũng bị con bò hút chết ngài là vị a la hán vô cú sa tí đắc a na hàm cũng bị bò hút chết rồi ờ, liên tâm bát linh tác ừ. à. tâm ba đăng tác cũng bị bò hút chết rồi người cùi sức công phu thá nghe pháp đắc à, tu đầu quần rồi khi mà ra về cũng bị bò hút chết có những những nhân vật đó đó đức phật ngày nhắc lại tiền kiếp cho các vị tỳ kheo nghe con bò đó không phải là con bò thật mà con bò đó là dạ xoa nó hiện hình làm con bò tiền kiếp của con dạ xoa này là một ả kỹ nữ và bốn nhân vật mà chúng tôi vừa kể trong quá khứ là bốn chàng thanh niên bỏ tiền ra để bước cái cô kỹ nữ đó đi theo chơi và đem ra ngoài cái bìa rừng chỗ đường vắng vẻ cùng nhau mà vui thú rồi sau đó hãm hiếp giết chết cô ta luôn cướp đoạt tài sản trên người của cô ta vì do vậy cái cô kỹ nữ này của quan trái mãi cho đến cái kiếp cuối cùng cũng còn quan trái thì thoa đó bắt đầu đi tìm bốn cái nhân vật đó một chàng thanh niên ở trong quá khứ đã hãm hiếp cô ta bây giờ là ngài ba giá một trường thanh niên khác là du sĩ Pukusati một trường thanh niên khác nữa là thiện nam Nanda và một chàng thanh niên khác là người cùi sức một bố thạng bốn chàng thanh niên đó vì đã tạo cái thân ác nghiệp sát hại cái cô kỹ nữ mà giờ đây phải bị chết dầu cho các vị đó hiện tại là một thánh tu the world bậc thánh a hàm a Na hàm và một vị là bậc thánh a la hán cho nên ờ, chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tạo ác nghiệp ngay trong hiện tại chúng ta chưa thấy gì đâu có những người thân sắc xanh trầm khắp vân vân họ vẫn sống nhẫn nhơ nhưng mà đó là quả chưa chín mùi khi chín mùi rồi thì lúc bây giờ mới chịu đắng cay cho nên chúng ta phải tránh cái ác nghiệp đó một người tạo cái khẩu nghiệp cũng vậy đừng cho rằng là cái khẩu nghiệp nó nhẹ hơn thân nghiệp không đâu thú vị khẩu nghiệp như nói dối nói ly gián nói độc ác nói vô ích sau này nó sẽ đưa đến cái hậu quả cũng đắng cay trong dòng sanh tử luân hồi chứ không phải là cái chuyện bình thường có những loài ngạ quỷ mở trong miệng cái miệng của nó cái lưỡi của nó như cây kim nhỏ vậy nè hoặc là có những nhà quỷ cái miệng nó hôi thối lửa cháy từ ở trong miệng đó là do cái khẩu nghiệp ác ở trong quá khứ mà nó nó đã tạo đó là chúng ta chưa nói đến trường hợp khi mà quả dư sót sanh trở lại là người phải chịu nhiều cái sự khổ đau sao có người bị người khác lừa lừa đảo để chiếm đoạt tài sản người này trong thời quá khứ đã từng nói dối dối gạt người khác cho nên bây giờ dễ bị mắc lừa một người nói đâm thọc ở trong quá khứ sanh xuống địa ngục khi mà trở lại là người ờ, khi mà quả dư sót á, sanh làm ngạ quỷ ngạ quỷ xong rồi chuyển sang kiếp người người đó luôn luôn trong cái kiếp sống phải bị mang nhiều hậu quả về cái sự đâm thọc thí dụ như họ có họ sống ở trong một cái hội chúng họ bị người khác dèm pha năm thập để rồi họ bị đuổi để họ bị hành hạ bị đánh đập luôn luôn lúc nào cũng bị người ta chia rẽ khi mà có vợ có chồng ở trong gia đình như vậy bị người khác họ chia rẽ làm cho phải bị đau khổ đó là do quả nghiệp của sự đâm thọc trong quá khứ một người mang cái nghiệp khẩu nghiệp đó đầu ác của vậy tức là bị người khác mắng chửi người khác làm cho họ phải bị khổ vì cái lời nói đó cũng là do cái khẩu nghiệp khẩu nghiệp ác nói lời ác rồi nói lời nói lời vô ích tại sao ở trên đời này có người lời nói của họ không có giá trị nói ra bị người ta khinh khi người ta trì môi người ta chê bai là vì cái người này ở trong quá khứ đã quen nói cái lời nói vô ích lời nói làm cho người khác bị mất lợi ích bị phiến diện vân vân cho nên bây giờ bị quả nghiệp là lời nói không có giá trị cho nên những cái khẩu nghiệp ác chúng ta đừng nghĩ rằng là nó nhẹ hơn thân nghiệp không có đâu cũng phiền toái lắm thưa quý vị có những người bây giờ họ bị vu khống họ bị người khác lừa gạt hay là lời nói của họ bị người khác bỏ qua một bên thì bắt đầu người này họ cảm thấy khổ đau cái họ bắt đầu họ than thở tại sao tôi hiền lành mà tôi bị người khác đâm thọc người khác chia rẽ vân vân nhưng mà nếu là một người phật tử thì chúng ta suy nghĩ cái này là do cái khẩu ác nghiệp ở trong quá khứ mình làm cho nên vì bây giờ bị hậu quả vậy thôi bây giờ mình cố gắng từ bỏ khẩu ác nghiệp đi quả mai có thể chuyển tới kịp được nhưng những cái quan trọng nhất là chính do chúng ta sửa lại cái khẩu khẩu hành của mình ngay trong hiện tại thì trong tương lai chúng ta có thể chuyển hóa được cái nghiệp điều đó trong cái bài học thứ sáu mười lăm chúng ta sẽ học tới còn ý ác nghiệp những cái tư tưởng suy nghĩ quấy nó cũng tạo ra nghiệp thưa quý vị coca cá là vị tỳ kheo theo phe nhóm của Devadat khi mà tôn giả Sariputta và tôn giả Mokkalana hai vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật đi đến để thuyết phục và kéo 500 vị tỳ kheo trẻ mới xuất gia đó từ bỏ đề bà đất đa để trở về với đức phật và 500 tỳ kheo trẻ đó khi trở về với đức phật thì chứng được đạo quả tu đầu quật Kokalika thì không có đi theo hai vị thượng thủ thinh văn vẫn trung thành với Devadatta và Kokalika rất là ghét hai vị thượng thủ thinh văn ngày xá lập phất và buộc người đi và với cái ý nghĩ quấy ác cho rằng Sariputta và Mokkallana là ác dục cái sự ham muốn xấu xa vân vân thì lúc đó các vị vọng thi xuống cũng khuyên ngăn Mình suy nghĩ như vậy và đức phật ngài đi đến là ngài cũng khuyên cô Kalika đừng có suy nghĩ như vậy không tốt nhưng mà cô Kalika không nghe là vẫn chấp cái tư tưởng đó cái ờ, suy nghĩ đó suy nghĩ sân hận với hai vị thượng thủ tinh văn là hai bậc a la hán thì với cái nộ khí đó nó khiến cho cô Kalika bị một cái chứng bệnh gọi là bệnh ngoài da anh nổi vẽ nổi nhọt u nhọt lúc ban đầu thì nó chỉ nhỏ bằng cái hạt mè rồi sau nó bắt đầu nó lớn bằng hạt đậu rồi bằng cái hạt nhãn nó làm thành mũ nó bưng mũ đau nhức khó chịu vô cùng và khi mà nó nhiều quá toàn thân như vậy cô ca lê cá không thể chịu đựng được và mệnh chung, sanh xuống địa ngục đó là do cái ý ác nghiệp đức phật đã tuyên bố rằng do ý ác nghiệp cho nên là chúng ta cũng nên nhớ rằng dầu chỉ là ý ác nghiệp cũng không nên suy nghĩ chớ đừng có cho rằng là chỉ mới có suy nghĩ không thì nó còn nhẹ nhẹ tội hơn là khẩu tạo cái khẩu nghiệp tạo cái thân nghiệp cái nào cũng khổ thưa quý cho nên chúng ta phải cẩn thận thì bây giờ nó đối ngược lại với ba ác hạnh thì có ba thiện hạnh ba thiện hạnh này gọi là sucharita tức là cái sở hạnh tốt đẹp kaya sucharita là khẩu thân thiện hạnh vachi sucharita là khẩu thiện hạnh và mano sucharita là ý thiện hạnh ở đây nếu mà chúng ta nói về tâm mà tạo ra ba cái thân thiện hạnh à, tạo ra thân thiện hạnh khổ thiện hạnh ý thiện hạnh đó thì chúng ta phải biết đây chỉ là cái tâm thiện nhưng mà cái tâm thiện dục giới kama vachara kusala chitta tâm thiện dục giới thì tạo đủ ba ba hạnh ba thiện hạnh về thân thiện hạnh khẩu thiện hạnh ý thiện hạnh còn cái tâm thiện sắc giới vô sắc giới và tâm thiện siêu thế thì nó chỉ là ý thiện hạnh mà thôi bởi vì đó là những cái tâm thiền trong đạo quả chỉ bằng tư tưởng chứ đâu có bằng thân hay bằng khẩu được và như thế nào gọi là thân thiện hạnh ở đây nếu mà chúng ta nói trên khía cạnh thiện nghiệp đạo kusala kamapatha thì cái thân thiện hạnh này tức là sự từ bỏ sắc sanh từ bỏ trợ kích từ bỏ tài dân khẩu thiện hạnh tức là từ bỏ nói dối từ bỏ nói đâm thọc từ bỏ nói độc ác từ bỏ nói lời vô ích còn à, ý thiện hạnh tức là ly tham vô sân và có chánh kiến là chúng ta nói 10 cái Kusalakamapattha nhưng mà ở đây khi mà chúng ta nói đến Punyakariya thú tức là phước nghiệp sự đó thì chúng ta nên chú ý rằng những cái hành động như bố thí hay là cung kính phục vụ thính pháp vân vân cái đó thuộc về thân thiện hạnh còn khổ thiện hạnh như là chúng ta giữ giới chỉ nói lời chân thật không nói dối nói lời dịu ngọt không nói độc ác nói lời hòa hợp không nói chia rẽ nói lời hữu ích không nói lời vô ích thì như vậy nó thuộc về khẩu thiện hạnh khi mình ờ, thuyết pháp cho người khác nghe tức là mình nói những lời hữu ích thì đó cũng thuộc về khẩu khẩu thiện hạnh còn về ý thiện hạnh thì nó bao gồm luôn cả khi mà khởi lên cái tâm thiện bố thí tâm thiện trị giới tâm thiện tu tiến tâm thiện cung kính tâm thiện phục vụ tính pháp thuyết pháp hưởng phước tỷ phước và cải chánh chi kiến thì 10 điều đó nó thuộc về nó thuộc về ý ý nó đồng sanh với thân với khẩu chúng ta gọi là thân ý khẩu ý thân khẩu ý nó có ba trường hợp như vậy thì ở đây đó thí dụ như thế này một người có tài sản nhưng mà họ nghĩ đến tài sản họ không bị dính mắc họ có cái tâm xả xả tài có tâm xả tài thì như vậy nó mới là ý thiện hạnh nhưng với cái tâm xả tài đó họ mới đem tài sản để họ bố thí cho những người nghèo khổ hay là họ làm phước trai tăng hoặc là cúng dường để các vị sa môn vân vân thì như vậy nó trở thành cái thân thiện hạnh những người cái tâm ý chân trực ngay thẳng thành thật thì cái đó là ý thiện hạnh nhưng mà từ cái tâm chân trực thật thà các anh ta nói những lời nói chân thật không nói dối từ cái tâm mát mẻ để ý hành đó các anh ta nói những lời nói dịu ngọt từ cái tâm quan hỷ với chúng sanh hòa hợp họ từ bỏ cái lời nói đi gián thì cái đó là khổ thiện hạnh cho nên cái ý hành ý thiện hạnh nó trước rồi nó tạo ra cái khổ thiện hạnh sinh sau chúng ta nhớ được thì với một người khi mà họ tạo được cái thân thiện hạnh khổ thiện hạnh và ý thiện hạnh như vậy Đức Thế Tôn nói rằng từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩa ác và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác không làm các điều ác làm nhiều những hạnh lành khi thân quả mạng chung với trí tuệ thù thắng vì được sanh lên trong cảnh giới chư thiên thì ý nghĩa này nó cũng dễ hiểu chứ không phải là khó ở đây chúng ta chỉ cần nói thêm những cái trường hợp một người mà thân từ bỏ sát sanh từ bỏ sự đánh đập đã thương chúng sanh khác thì ở trong bài kinh tiểu nghiệp phân biệt đức phật ngài dạy rằng người nam hay người nữ mà từ bỏ sắc xanh do cái quả nghiệp thiện đó chứ thì cõi trời nếu trở lại làm người thì người đó sẽ sống trường thọ là người không sắc xanh đó là thân thiện hạnh người mà không có đánh đập đả thương chúng sanh khác thì sau khi chết được sanh về cõi trời nếu trở lại là người thì người này sẽ có cái thân khỏe mạnh ít có bệnh hoạn đó là quả của của thân thiện hạnh người mà nói những lời chân thật thì sau này cái quả dị thục là người đó lời nói có tín nhiệm lời nói của đức phật đó thưa quý vị dầu cho ngoại đạo họ cũng rất tin tưởng lời nói của đức phật thậm chí khi mà có những bài la môn muốn mở một cái thế đàn để để cúng tế thần lửa nhưng mà ông bà la môn đó ông nghĩ rằng ta hãy đi đến để hỏi samu gautama vì ngài biết rõ thế đàn nào nó có lợi ích và thế đàn nào không có lợi ích samu gautama dạy như thế nào ta sẽ làm như thế đó quý vị thấy bàn ngôn ngoại đạo như thế mà họ vẫn tin tưởng đức phật tin tưởng lời nói của đức phật bởi vì sao vì cái thân cái khẩu nghiệp của ngài trong quá khứ là chỉ nói những lời chân thật nói lời hòa hợp nói dịu ngọt nói lời hữu ích ở trong đại ở trong ờ, trường bộ kinh cái về kinh đại nhân tướng tức là tướng của bậc đại nhân Mahapurisa Lakhana Sutta Đức Phật này nêu lên những cái tướng tướng tốt của một vị chánh đạo chánh giác ngài có cái miệng cái đôi môi đẹp ngài có bốn chục bốn mươi cái răng đều đặn trong sáng sạch sẽ hơi thở từ trong miệng ngài cái hơi thở rất thơm như mùi hoa sen vậy đó âm âm giọng của ngài nó rõ trong ấm những những tiếng chim ca tần và la những cái, những cái khổ nghiệp đó đức phật ngài tuyên bố rằng sở dĩ mà ngài được những cái tướng đại nhân như vậy đó là do trong đời quá khứ khi còn là vị bồ tát ngài đã thực hành những cái khẩu thiện hạnh nó liên quan đến khẩu nghiệp khẩu nghiệp tốt khẩu nghiệp thiện cho nên ngài được cái quả gì thuộc chia thế rồi ở đây thưa quý vị về ý thiền hạnh khi một người à, suy nghĩ cái gì họ suy nghĩ ly tham suy nghĩ vô sân tức là không có nóng nảy không có sân giận họ có chánh kiến người đó gọi ý thiền hạnh nó cũng tạo ra cái nghiệp tốt thôi khi mà đức thế tôn người đến đứng trước cửa nhà của một vị bà la môn kêu kiết con trai của bà la môn đó là cậu mắt đã Mathakundali năm đó mới 16 tuổi mà mắc cái chứng bệnh quái ác và sắp chết người cha vì bỏng sẻn sợ để trong nhà rồi bà con lớn sớm đi đến đi vào nhà để thăm thăm bệnh nhìn thấy cái tài sản rồi họ xin xỏ mắc rồi chợ, rồi phải cho họ thì như vậy nó hao hớt sẵn cho nên ông bà la môn này nghĩ con mình nó sắp chết rồi thôi bây giờ hãy đem để nó ngoài má hiên nhà ai đi đến thăm hỏi thì đứng ở ngoài sân thăm được rồi thăm xong đi về chúng ta bỏ sẽ như thế nhưng mà cậu quá thông tin lý có duyên lành với đức phật sáng hôm đó đức phật ngài đi khất thực ngài đứng trước cửa nhà khổ ta đang xây mặt vào trong vách nhà đức phật ngài phóng hào quang sáng chói nhìn thấy ánh sáng lạ như vậy đó cậu mắt thân quân lý xoay người ra thì nhìn thấy đức phật cậu ta phát tâm tịnh tính tức là có niềm tin nơi đức phật quan hỷ với đức phật khi đó cậu ta mới suy nghĩ rằng con kính lễ đức phật con kính lễ đức phật con kính lễ đức phật khi mà cậu ta vừa khởi lên cái cái tư tưởng kính lễ đức phật bằng cái lòng tịnh tính cậu ta mệnh trung và sanh về khổ trời đau lợi tâu xá sau đó thiên tử Matthakodali đã hiện xuống con người và thuyết phục cha của mình đi đến viếng thăm Đức Phật và lúc đó Đức Phật này thuyết pháp cho nghe cái bài kệ pháp cuốn số 2 mà nó bút băng gama tham ma mà nó sẽ tham nó mới gian ý dẫn đường pháp pháp với luồng chủ ý tạo nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình thì thiên tử mất thu quân đã lý vần ông bà la môn đó điều chứng và thu được quật thì ở đây đó lúc bắt đầu bà la môn đó nghe vị vị trời mắt Matthew lý thiên tử mắt Matthew lý nói rằng ta là con trai của ông trong tiền kiếp giờ giờ phút lâm chung khởi lên lòng tin với Đức Phật được sanh về cõi trời ông ta mới đi đến hỏi Đức Phật có thật vậy không chỉ khởi lên lòng tin là đã được sanh về cõi trời không cần làm cái gì cả thì đức phật nói rằng khởi lên lòng tin với như lai rồi sanh được cõi trời là phải cái việc đó phải ngài xác nhận là có trường hợp mấy thân của đại lý đã khởi lên lòng tin của ngài mà mệnh chung sanh được cõi trời thì như vậy thân khẩu ý hiền thiện tốt đẹp đó là những nghiệp lành và từ những cái nghiệp lành này nó tạo ra cái thức cái sinh để sau khi mạng chung ở kiếp này sanh về cõi trời nhưng mà ở đây đó chúng ta không phải chú ý mai mốt chúng ta học các cái đề thị khác chúng ta sẽ gặp cái trường hợp cái chữ sa đề qua qua căn sa đề qua căn là cùng với cảnh giới chư thiên tại sao mà sa đi qua căn mà không dịch là chư thiên không dịch là cõi trời không bởi ở đây theo trong chú giải giải thích khi mà nói đến sa đi qua căn là phải hiểu rằng là chỉ cho 27 cõi vui trong đó có cõi nhân loại cõi nhân loại cũng gọi là suvati ờ, chư thiên tứ thiên vương đau lợi dạ ma đau xuất quá lạc thiên không có tự tại cũng là cái cõi vui sukati mà các vị phạm thiên sắc giới bộ sắc giới cũng là sukati và khi nói đến sát đi và căng thì chúng ta phải hiểu rằng đó là cái cõi vui và cõi nhân loại cái sáu cõi chư thiên và hai mươi cõi phạm thiên nguyên chung vậy cho nên khi mà chúng ta tạo được cái thân nghiệp thiện khẩu nghiệp thiện ý nghiệp thiện hay là thân thiện hạnh khẩu thiện hạnh ý thiện hạnh đó thì sau khi chúng ta bệnh chung ở đây chúng ta sẽ được tái sinh được cảnh giới an lạc cho nên trong cái việc tu tập của người phật tử chúng ta chỉ cần tu hai cái à, pháp chúng ta chú ý cứ tu tập từ bỏ ác hạnh về thân khẩu ý và trau dồi thiện hạnh thân khẩu ý như vậy là tốt lắm rồi thưa quý vị chúng tôi xin được giúp bài giảng hôm nay ở đây chúc quý vị được sự an vui tiến hóa và tu hành tinh tấn nam mô bổn thầy xin kính thỉnh ồ à, thượng tọa minh hạnh không biết thượng tọa còn, minh hạnh còn ở trong room xin thỉnh xin thỉnh à, tụng kinh phúc chúc ngắn rồi chúng ta qua bên rùm lớp Phật pháp nó mô thay nhé bà vợ tôi sắp bằng mang lăng rắc khăn tôi sắp về đề vợ tôi sắp bà bụt ta nơi pha quên nơi sa đa sắp thi phong quân tụi tê bà vợ tôi sắp bằng mang lăng rắc